từ ờ, và thẻ từ sẽ bị ờ, ngưng hỗ trợ và không được ờ, chấp nhận tên các điểm giao dịch trên toàn quốc sau ngày 31 tháng 12 năm 2021 nha các bạn thì cái cái yêu cầu này đề ra nhằm để đảm bảo trong thông tư 41 của ngân hàng nhà nước đó, cụ thể như sau ngày 31 tháng 12 năm 2021 thì loại thẻ từ vốn thông dụng và được sử dụng trước đây thẻ từ chính thức sẽ không còn giá trị sử dụng và không được chấp nhận tên các trụ ATM hay là các à, điểm giao dịch thanh toán ờ, trên toàn quốc. Có nhiều bạn hỏi mình làm sao để phân biệt được thẻ từ và thẻ chip ha. Thì mình đã có lấy sẵn hai cái mẫu thẻ mình đã sử dụng một cái là thẻ từ một cái thẻ chip cho các bạn để phân biệt cho các bạn xem ha. Thì đây trên tay mình là một cái thẻ chip và một cái thẻ từ. Thì các bạn để ý giùm mình ha. Thẻ chip thì lúc nào nó cũng có một chip vuông nhỏ như thế này ha. Đó. Để mà đọc nó đọc dữ liệu nha các bạn. Còn thẻ từ thì nó không hoàn toàn không có. Đây là cái thẻ từ của mình đang cầm sử dụng ha. Mình che lại số thẻ nè, và là bảo mật nha đó của mình đây là cái thẻ chip đó thì các bạn bạn phân biết thì mình là đây là cái thẻ chip ha đó và nó cũng tương tự giống nhau nhưng mà đều có số tài khoản ha đó còn thẻ từ thì nó chỉ có một lần như thế này bên dưới nó sẽ có một lần đen như thế này để mình đọc dữ liệu nha các bạn đó thì hiện tại các ngân hàng đang có chính sách là sẽ à, chuyển đổi cái từ cái thẻ từ này sang cái thẻ chip này hoàn toàn miễn phí nhưng mà trước ngày 31 tháng 12 rồi thì mình chỉ chia sẻ một video ngắn thôi chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha rồi mến chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo